thì ờ, ở cái video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu tới anh em bốn cái mẫu bài lỗi công ty để hỗ trợ cho anh em chơi trong dịp Tết sắp tới này thì ờ, những cái bộ bài lỗi công ty này khi mà anh em mua về anh em sử dụng thì anh em có thể áp dụng chơi như là xì dách nè đánh liên nè câu cá nè xì phé nè và đánh binh sập xám binh sập xám thì anh em có thể nhìn ba lá đầu mình đánh chi cuối nói chung là cũng rất là hiệu quả nha còn đây là những cái mẫu bài lỗi công ty bài đầu tiên là bài tâm giác nè bài lỗi số nè bài lỗi ô vuông nè và đây là cái mẫu mới nhất bài lỗi móc câu thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em cái cách chơi cách sử dụng từng bộ bài này nó như thế nào và các quân bài nó sẽ được điểm như thế nào thì những cái mẫu bài lỗi công ty này thì được cái nhà máy in bài này người ta dập nó sẽ dập bài khi mà người ta in bài in lên cái lá bài này nó sẽ bị lỗi một cái phần nhỏ để mình à, có thể phân biệt được 52 lá bài nó sẽ có 52 cái ký tự lỗi khác nhau và mình có thể nhìn vô đây mình biết được đây là lá gì và cái chất của nó là chất gì đầu tiên là cái phần lỗi tam giác nè thì mình sẽ cho anh em thấy được từ con xì cho đến con già nó sẽ như thế nào tam giác nè thì anh em thấy đầu tiên nè con xì thì cái phần tam giác này nó sẽ bị trắng hơn so với những cái phần tam giác còn lại tam giác đầu tiên đây là con xì đó thì à, tới con thứ hai anh em thấy cái phần màu trắng này nó sẽ nhảy qua cái phần bên phải cái ô đầu tiên đây là con hai tới cái phần thứ ba là nhảy qua ô thứ hai bên trái nè con 4 thì nhảy qua cái ô thứ hai bên phải nè đó nó cứ theo thứ tự vậy thôi đó con 5 là nhảy qua ô thứ ba bên trái con 6 là nhảy qua cái ô thứ ba bên phải con 7 là nhảy qua ô thứ tư bên trái đó con 8 nè ô thứ tư bên phải đó con 9 nè ô thứ năm bên trái đây là cái mẫu đầu tiên mẫu tam giác con 10 ô thứ năm bên phải bồi ô thứ sáu bên trái rất là dễ đầm ô thứ ờ, bảy sáu bên phải đây tới con già rất là dễ nha 52 đây lại con xì thì nó ô đầu tiên còn cái phần chất nè phần chất thì nó ở cái bên cạnh này đó anh em thấy không đây là chất chuồng nè đấy còn à, hồi nãy là chất rô thì nó ô khác nè đấy anh em thấy không chất rô thì nó nằm ô này còn chất chuồng nó nằm ở ô này đây là cái mẫu đầu tiên lỗi tâm giác rồi tới cái mẫu thứ hai là lỗi số lỗi số thì anh em nhìn ở đây mình sẽ lựa ra từ à, con xì cho đến con già đây là lỗi số nha lỗi số nè anh em thấy nó điểm ở chỗ này đây là con xì nè cái hình nó như số 1 đó tới con hai nè hai là hình hỏi chấm con ba nè ba là số 3 4 nè 4 thì cái hình số 4 giống như số 4 bị ngược anh em nhìn riết là sẽ quen còn mình mới thì nó sẽ điểm sao cho nó hợp lệ số 5 là hình chữ S này. 6 thì số 6 đây anh em nhìn ở góc này 7 nè 7 là số 7 luôn đây là cái mẫu bài lỗi hai ca xanh nha 8 nè con 9 nè con 10 là hình à, dấu cộng bồi nè đó đầm nè già nè đó còn cái phần à, mà phân biệt chất thì anh em có thấy để ý ở đây nó sẽ có những cái dấu chấm nhỏ ở ngay đây là mình căn cứ vô cái dấu chấm này mình phân biệt cơ rô trùng bích đó thì cái đó khi nào anh em mua hàng thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em kỹ hơn còn tới à, bài lỗi ô vuông ô vuông thì tức là nó sẽ bị dập lỗi ở cái phần ô vuông thì anh em nhìn nè cái ô vuông cái lá bài bình thường những cái bài khác nè anh em thấy cái ô vuông này nó sẽ được dập xung quanh hết đầy đủ hết nhưng mà riêng cái bài lỗi ô vuông là nó sẽ dập thiếu ở đây đầu tiên là ăn xì đó lỗi tí xíu ở cái cạnh đầu tiên nha con hai là nó thay đổi lên trên nè con ba con ba là nó mất hết luôn con 4 là nó nhảy lên cái ô cho cái cạnh ở trên đầu bên trái con 5 nè, cạnh ô trên đầu bên phải con 6 là sẽ mất hết nè. đó 6 nè. mất hết 7 7 8 9 là cạnh bên phải đó 7 ở trên 8 ở dưới và 9 là mất hết anh em cứ nhớ nè 9 mất hết nè còn con 10 nè 10 là nhảy xuống bên dưới 10 bồi đầm là nhảy xuống bên dưới 10 nè 10 nè bồi nè đầm là mất hết đấy 10 bồi đầm rồi tới con già con già là nó còn nguyên luôn con già là không thay đổi gì hết đó rất là dễ nha còn cơ rô trùng bích thì mình nhìn ở bên này ở đây là phần ô vuông rồi tới bài à, bài này là bài móc câu mẫu này thì mới nhất đẹp nhất đây móc câu này thì à, từ à, đầu tiên là đây để lựa từ một đến già cho dễ thì vẫn biết được cả chất luôn nha rất là đơn giản này sử dụng thì rất là ok đánh xì dách thì rất hiệu quả đây móc câu thì nó làm điểm đi ở chỗ này đây anh em nhìn cái bông này nè ở bên này là nó đậm hơn bên này nó bị lợt hơn nó mỏng hơn đó một hai thì nó bên này không? hai đó ba là cái bông thứ hai mà bên trái bốn là cái bông thứ hai mà bên phải đó năm năm thì bông thứ ba thấy không nhìn nó khác biệt hoàn toàn sáu nè sáu bảy tám đó rất là dễ chính nè nhìn vô cái mình biết liền nhưng mà bài lỗi công ty thường thường anh em chơi bài lỗi thì à, khi nào mà mình chẳng qua mình chỉ như thế này thì anh em mới biết được thôi còn nếu mà nhìn bài bình thường cho anh em nhìn mà không biết được cái chỗ nó điểm thì rất là khó để mình phát hiện nha bồi nè đó đầm còn con già là nó giữ nguyên nha con già đây con già con già là không mất cái gì hết còn cơ rô trùng bích thì mình nhìn ở đây nè nhìn cái cạnh dọc này còn ờ, con quân bài thì nhìn ở trên đây đó thì đây là bốn cái mẫu bài lỗi để hỗ trợ cho anh em chơi xì dách xì tố hoặc là đánh liên câu cá nói chung nhiều bài để mình áp dụng lắm thấy bài thì mình chơi rất là hiệu quả nha thì anh em nào cần lấy hàng thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại đây 09097046 4 thì mình ở bến xe miền Đông Sài Gòn nhà mình ở gần cổng 3 cổng 4 cổng 5 ở gần thì anh em cứ qua coi hàng trực tiếp cảm thấy cái sản phẩm ok thì anh em lấy còn ở xa thì cứ cho mình địa chỉ mình sẽ giao hàng tận nhà cho anh em thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của mình nha